này nấu về nhá Món em nấu mới Còn vẫn là nâu nhá, ăn như con lợn lắm nâu bị lợn nhập Ăn như con tối này nữa, cho nó quả nữa nha Máy thế ăn được Hả? Ăn được này thì không cần phải ấy nữa rồi Không cần phải uống sữa Ừ Con này chết đói này Con này thế này Là nâu chết đói <laughs> đây này em đâu Hoàn đâu này. ăn đi ăn đi ba quả vải ai dạy mày ăn hết ba quả trống trùng cơm thôi thế thôi con nâu nhà mình ăn yếu hơn này nâu cái loại cân xác nâu lẩu nâu uống sữa rồi nâu cứ ngồi uống sữa như con ma mút ạ con này con này thích lớn cho nó nhưng không con này ừ. lớn rồi con này là lúc nâu 6 tháng rồi này là nâu đang cai sữa đây này đang vật vã cây sữa Con này lớn hơn lâu nhiều Béo Anh lái xe nó bảo là khỉ bảo khỉ cứ bảo anh chó <laughs> Thằng lái xe Nó hỏi anh là gì à? Đâu, ông khẩn bảo con chó Sợ bọn nó lấy mất đúng không? Thế mà bảo luôn không nhỡ nó chạy mất rồi ai em tìm vậy Thế à? Về nhá, về mẹ con lại là con chó nâu nhá <laughs> Con chó nâu Con này nhá. vẻ to hơn đấy đúng không? Ờ to không nhưng mà con này giống không biết nó giống không sao nấu ở đây ừ. ngon không có thích không thường lắm ăn cố cho lớn khỏe nhá nâu nâu <laughs> nâu con tên là nâu nhá không được phá biết chưa con về này nhẹ nhàng đúng không? Ừ. Quay luôn cả bốn con mèo cái đi, là ừ. không có gì còn ngoài động vật vặt vặt rửa cái như tồn không ạ con đi đâu phải đội cái mũ rồi nhá Ăn hết rồi sao Con này ăn được suốt ngày Ăn khỏe Nó, nó hoạt động nhẹ nhàng Nhẹ nhàng đúng không? Ừ. Nó không cà tưng cà tưng Chứ nếu mà cà từng cà từng là con kia bị vặt cái tóc rồi <laughs> buồn cười đó nó ăn như người ạ à? ừ. thế này mà, mà dạy nó ăn đũa được nhỉ ừ. nó nhìn thấy mình ăn không biết nó ăn đâu và nó nâu đấy nâu bắt cháy được nâu con nó thích nó làm thoải mái à nâu đấy bắt nó thích đi <laughs> nó giật lên cười thật êm quá Em nấu Nó, nó lên lấy điện thoại của bố nhỉ? Ở trên nhà Ừ giơ tay lên tí dư mày làm nó ui anh quay từ trên lưng em xuống tưởng thấy có mèo đậu trên lưng em không cần thiết gì Dinosaur. bạn đâu phiên bản hai đúng bạn đâu phiên bản hai con bướm bạn ấy nằm ngoan cho cô chủ bắt giận bắt cháy như người con có cháy không bố bắt cháy hết cho con là con cháy của bố mà ừ. Không có, có tóc Con mèo ghen tị <laughs> vào đòi bắt giận theo Sao dạ bố, sao dạ bố có tóc trắng trắng của bố thì kia Không ừ. được Cái được hơn, cái này không được Một buổi đẹp rời ngào đúng rồi đứng trước ống kính đừng có chụp chụp chụp ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi nhìn xem thấy rợn như người đây là khỉ trẻ con đâu đâu đâu đâu yên rồi mà yên ta bắt thấy không phải sợ nó nó nằm nó thoải mái không, không bắt là buồn ngủ bây giờ nó buồn ngủ nhưng mà nó, nó buồn ngủ mẹ nó ở đấy ủ nó nên nó thích thì nó, nó thích nó buồn